khóc than chi nhiều oán than chi nhiều ế rồi dân kêu oan đánh nhau trong tâm trí nhau hai tuổi rồi ơi đề tài nhiều cha đời làm hoàng đế dân kêu anh đón nhau trong tâm trí nhau anh thua ế rồi Vua ê à đôi câu Hoàn vô hình biến ngoãn bao hoang xa nhau đi Dân kêu anh không than chi nhiều anh than chi nhiều dân kêu đó nhau trong tâm trí nhau hơn quê rồi ơi đời dài như trao đời làm hoàng đế vua đoàn người kêu ấm ngó lấy mơ rơi nhau đi làm vua chơi gái xa đón nhau trong tâm trí nhau hơn tuổi rồi vua kéo dài đôi câu đón người kêu ân ngó ngay bố rơi nhau đi làm vua trai gái xa xa nhau mãi xa nhau chẳng còn yêu nhau dân kêu an khóc than chi nhiều an than chi nhiều lẽ rồi dân kêu an đó nhà trong tâm trí nhà và tuổi rồi mù quên biển hoang mơ hoang xa nhau đi gần kia hoa đó nhào trong tâm trí nhào và tuổi rồi dân kêu anh khóc than chi hoa chỉ yêu rồi dân kêu ai đó nhào trong tâm trí nhào hoàn thua ấy